Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua, không khí lạnh cuối mùa được tăng cường thêm xuống nước ta, kết hợp với vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang đã gây ra những cơn mưa rào và rông cục bộ, có điểm mưa vừa đến mưa to, tập trung ở vùng núi phía Bắc. Trong ngày hôm nay, các tỉnh thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây, thậm chí là có mưa và mưa nhỏ. Do có mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ hôm nay ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm, mức nhiệt vùng núi phía Bắc chỉ từ 20 đến 23 độ, còn khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ từ 23 cho đến 24 độ. Thời tiết toàn Bắc Bộ nhìn chung khá mát mẻ, dễ chịu. Về đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 10 không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ bắt đầu tăng dần trở lại. Tuy nhiên tình trạng mưa nhỏ mưa phùn về đêm và sáng dự báo vẫn sẽ còn duy trì ở các tỉnh đồng bằng và ven biển. Quá trình tăng cường của không khí lạnh không chỉ khiến cho nền nhiệt ở miền Trung giảm mạnh, chấm dứt hoàn toàn nắng nóng mà còn mang đến cả những cơn mưa. Dự báo trong hôm nay, vùng mây nhiều và mưa ở miền Trung sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam, tới khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do cường độ của khối khí lạnh tăng cường không quá mạnh, nên mưa ở miền Trung chỉ phổ biến từ 3 đến 5mm. Do trời nhiều mây và có mưa, nên nền nhiệt trong ngày ở Trung Bộ cũng không cao. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trong khoảng 25 đến 28 độ. Vùng từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi nhiệt độ trong khoảng 28 đến 30 độ. Không chịu tác động của không khí lạnh lại nằm sâu trong khối không khí ổn định. Vì thế hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày trời nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên phổ biến trên 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Miền Đông vẫn có nắng nóng với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ.